quê nghèo nước mặn đồng chua làm sao giữ chân một người con trẻ nhớ cha tiếng cười tắt liệm ngoài sân phố chợ người đông anh vui quên thuở cơ hàng bỏ mặt người thương Oh